bây giờ u unlock luôn king kinh lama t-shirt s i s i g năm năm sáu lama mấy mã ôi nó unlock miễn phí hết nè nó không tốn tiền quá Thorn Ash Weapon <laughs> Camo Có một cái đó tốn tiền quá Có cái gì Có cái điếu xì gà 30 ờ, uh, <coughs> g sáu Weapon nha anh chơi bằng tay cầm đúng không ừ anh đang chơi bằng tay cầm thôi xịt beta anh lại không chơi con nữ anh chơi con nam chơi con nam cũng đẹp mà giờ nó trao đổi qua đổi lại hay save your character ở mà nãy anh chưa có save lại rồi mặt coi Keller, Snake Foxy nhìn nhỏ kia đúng giống Ấn Độ luôn thấy ờ, Sparky cũng đẹp nè Murphy, à, thấy Sparky đẹp nhất nè hay color brown blue anh phải mắt xanh lắm không bạn facial <coughs> con gái nó không có râu <laughs> để đầu chọc nha mấy đứa <coughs> gái để nhiều cái đầu chắc quá gái không được để nhiều từ loại tóc quá ha con trai anh thấy để đủ kiểu con gái để có mấy kiểu à ủa chỉnh cái uh, chỉnh cái loa là ở đâu ta audio đúng không ừ audio ừ. open mic out output open mic nữa hả ừ kéo xuống dưới cùng. Ờ, open mic open mic uh, ờ, sensitive uh, mod hả ờ không mày tắt sang cái man mày chuyển sang cái manual hả nó, nó là automatic á mày chuyển sang manual ừ, razor slash Herscar Sẹo. Thôi Xấu quá Ủa không bạn nào mời mình chuyện Appearance Vô phòng ta đi, vô vô đi Facial paint Rồi, cu Đù, nhìn giống... Ấy, cái này nhìn bao giống camera luôn đó ba Đợi từ từ, đợi tao làm cái gì DJ Berico Sapper Có xíu vậy ta Tao là thích xăm nguyên một cái tay luôn Black Eagle à, Vãi cả để hình mấy thằng này Vãi thật My Familia Ghostly School Close Ôi, giờ đã Ủa, không đau hả? Đâu đang, đau, đang đau thử Má đau thử lần này nữa mà đéo được nữa thôi nghỉ mẹ Nó fix rồi mà, nói gì Vest Tactical Healing <coughs> Ôi cái áo này ngầu vãi Ô mấy cái áo này ngầu vãi có cái quần nào màu trắng không accessory ô oh, kiện, nhìn ngầu phải đấy nhìn này càng lúc càng ngầu Đó, nhìn nhìn full set camera <laughs> nhìn nóng thiệt luôn Shema <laughs> Ờ, này lại với chứ Ô, hay Baseball cap Ủa giờ vô uh, Vô phòng sao tao quên rồi Vô phòng mày, online sao tao quên rồi. Mày, mày vô cái lobby bấm bấm cái touchpad vô cái lobby á Mày chọn vô cái, cái của tao á Mấy cái mũ này nhìn cũng đẹp ấy chứ Nó nhìn mấy cái dưới là đội lên ờ, mấy cái mà cái banh ờ, mấy cái mà mũ Hàn Quốc gì ấy. nhìn hoa hồ nhìn giống như là là division vậy Thì anh nói mấy cái hả? Mấy cái nón gọi là nón gì anh cũng biết nó sao nón cáp đó không loại cáp á cái mũ cong đúng không cái lưỡi cong đúng không cái đó cái nón lưỡi chai rồi cái cái mà cái đồ chùm đầu á cái mà cái mũ len á đúng rồi mũ len á à cái mũ len á cái mini á hả ừ cái mũ len nó còn cái kia là à, cái lưỡi, lưỡi chai là khác rồi lưỡi chai là khác rồi bạc bạc Mấy này nó làm cái customize cũng chi tiết vậy đấy Màu sắc các kiểu Nhìn nó đã hơn Đủ mới lâu lâu cái chóp FPS mà đang lái máy bay khổ má chó bé bé hoài luôn ta ô má nhìn ngầu đó nhìn ngầu quá này nếu mà em lưu lại là em đâu có chỉnh lại được nữa đâu chỗ này thấy nào cũng có sniper nó nhưng mà như nó spot dễ bèo ơi xử bèo ơi xử sniper ra bèo anh không có súng đừng có bị tụt fps tụt fps rồi ừ anh cũng bị tụt nãy giờ nè tụt fps rồi rồi, điều với tổ số 2 máy FPS Nice, thử sniper chứ đi mày để mày đi uh, tao chỉnh lại thì tao thấy nó bớt giật hơn uh, nó bớt chóp hơn thôi chứ còn uh, có uh, còn vô đây nó còn có 45 ừ tao còn 42 nè mà có hả đi đi đi đó còn sniper em thử được không? Còn thằng sniper bên này nè, giết được Để tao giết Mày có súng ngắm không? Ờ, có súng ngắm đi, để em không được Để em beo nè, nghiêng chỗ anh với anh Hiếu nè, có thằng sniper nè Em xử nó được Nhiều dân beo, beo có súng ngắm mà mày có súng ngắm không Hiếu? Tao tưởng mày ờ. có chứ Ờ, à tao có mà tao đổi súng rồi mà Giết đi Rồi má tao bị chó FPS à Đứng luôn á ba ờ, Tao lâu lâu tao bị đứng Tao bị đứng vài giây ờ. Là do tụt FPS small group of tangos. Mình cái hiệu ứng nó nó nó đã hơn rồi ba. Mưa miết cái kiểu có điều Here we go. Game này giống như cái game mà bạn phải dùng okay, ai ai biết được ai biết được này đấy Looking for the captain who's in contact with Yuri and Polito. Các bạn muốn chơi ờ, một không nhất thì bạn phải chơi 1080. 1080 nhưng mà giờ tôi chưa đi nước chưa đi nước ngoài đâu cũng build máy được các ba Ủa gọi đổi cái góc nhìn bấm sao quýnh nào à đây rồi à, cái uh, nút cụt giữa Ờ, tôi biết rồi, tôi biết, nhưng mà... À, à mà, mà của mày là tay cầm tôi tao, chơi tay cầm, tôi chơi tay cầm, nhớ biết rồi Có cái, có cái uh, ờ, mốt hay gì nè Nice Cái, cái nòng ngắm nè Ờ, đúng rồi, đây, có cái nòng Ồ, mà nó tụt hoài luôn quá Mà nói chứ xử hơn captain thôi, mà chứ đâu xử thằng nào khác đâu Đâu cần phải bắn hết nguyên đám này đâu leo luôn vô nhà thôi rồi mày à, y à, hàng à, tra khảo hàng cấp tịnh thôi được rồi tao đang hack bà Eyes on an unidad. Tell me where. Easy. Come in. What the hell is this? How's it going, Fuxton? Tôi lôi cho này ra chỗ khác à. rồi. Có đứa nhìn mà. Vô trong tra khảo mà. Tự nhiên nãy tao đang tra khảo, tự nhiên có đứa nào nó nhìn nó cái nó, nó báo cái hình kia lên. Giống camera vô, giống camera vô. But with a parasitic fucks like Yuri and Polito, one day that might be you. Có nghe sọc kinh nghe ngoài, ngoài biển á. Ơi, có mấy hàng ở dưới hay sao Hiếu ơi? Mình xử mấy hàng đó được không? Tao đang tra khảo rồi, tao đang tra khảo rồi. Tự nhiên tao thấy mấy hàng nó đứng dưới chèm vòng mà. Không không bán được, không bán được. Canh thôi chứ đừng nói nó phát hiện tao được rồi. Nên là mấy mấy cái này mà chết cha nó on alert rồi. Tra khảo gần xong rồi từ từ để đi. Nó lẹ mày ơi cái thằng này nó lẹ rồi mày nó lẹ rồi mày khai nó coi ôi cúp điện luôn mới ghê chứ bà <laughs> ghê quá ba cúp điện tao tao cúp điện tao cúp điện tao cúp điện tao cúp điện ê nó nó ủa nó bắn ai vậy ai biết tao đâu bị phát hiện đâu ra thôi ôi tao có cái súng nhắm luôn à Ủa mà nhiệm vụ mình lại gì ơi lại cứu beo đó có từ từ nha từ từ nha có hàng á có hàng á có hàng á có hàng á có hàng ngay đây nè thằng này không có lết lết lết lết được nha Hình như em gục luôn mà đâu lết được đúng không ừ. rồi đi đi đi đi đi tao bắn rồi ấy sau lưng tao có nè sau lưng tao có nè sau lưng tao có nè nó vô xài nó vô đi, xài ra bằng cái đường nãy mình vô á bây giờ đi hướng nào quên bả cái đường vô vô vô rồi vô mà tao quên đường, ra đường vô đây nè giờ không có không có chỗ nhảy ra không có chỗ nhảy ra ờ không có chỗ nhảy ra không có chỗ nhảy ra phải đi cổng chính ra ba phải đi cổng chính đi cái cổng bên kia kìa có thằng kìa bắn luôn ừ bắn rồi bắn rồi bắn rồi nó chưa phát hiện chưa phát hiện nó bên trong nó bên trong mà chưa thấy chưa thấy nó chưa thấy tao rồi ờ, nó thấy tao rồi à mình chỉ cần chạy ra khỏi chỗ này thôi mà tại như lát có xe gì vô đó mà Tại nhưng mà lúc mà chạy ra cái này nó lại fps nó là tăng nha tại lát có mấy cái xe gì của nó vô nguyên bán supply hết nữa Vậy đúng Không bắn vào được cái này nha, chán ghê giờ nó thêm có thêm ừ mới một đống đây luôn hiếu ơi một đống luôn một đống luôn hiếu ơi giờ cái núi chạy ra ngoài thôi ờ, mày bắn đi mày bắn đi mày bắn đi tao chở mày phóng hẳn ra ngoài luôn tao không bắn qua được cái cửa đó ba ấy là tao chở mày hẳn ra cái ngoài luôn hiểu không à... tông hẳn cái cửa đâm đi ra luôn thôi lên máy bay này thôi rồi có máy bay nè ba thôi đi máy bay đi máy bay đi đi máy bay đi đi máy bay đi Nó má là chạy lên thôi mấy Ủa sao Bêu gục rồi à hả That được có nghĩa không? súng ngắm của thằng này nó không có trời đồ ủa cái đồng ngắm của Ê, cái đồng ngắm của thằng này đảo quá lắm mà ai dưới này có con thằng nè dưới chỗ tao chết có con thằng nè xử nè Trời có con thằng dưới này nè mày nhìn ngay chỗ hướng tao nè mày nhìn ngay chỗ hướng tao chết nè có con thằng nè nó đang ngắm mày nó đang ngắm lên mày đó mà tao đang bắn nè ủa mấy cái cây này bắn đã quá đã quá bạn có điều không có giảm thanh nhưng mà bắn đã lắm ba ơi cái này nó không xuyên tường được quá tùy chỗ ha Rồi rồi rồi, tao biết hai tao thấy thằng đó rồi. Boom, ờ, target down. Dân sát. Xuống cứu mày cho ta. Á, đủ mới chết mà cũng bị shop FPS. Á, đủ thấy mày té xuống, thấy mày nhảy xuống cục không mà. Come on buddy. Vậy nào. Thôi mà cái coi cái cây này coi cái nòng ngắm đã lắm ba. Cái nòng ngắm đúng dài mà đúng chi tiết, đúng dễ nào? bắn luôn. Chứ cây không có không chứ phải là dùng cái nòng ngắm kia ba. Cái này dùng cái nòng ngắm sniper ba. Cây nào? Cái cây tôi đang cầm nè. Nói đúng rồi cái game này cái cái cái sensitivity của nó yếu á, thấp á. Ờ đúng yếu luôn, đúng thấp luôn. Nó 360 no scope thôi. ngon có cái súng càng ở đây nè LMG đúng không? Ừ hình như vậy anh cũng rõ Ừ đúng rồi AMG đúng rồi Tao được cái, uh, được cái uh, nòng ngắm mà New LMG Picket up M40A5 ờ, Cây này được cái nòng Đùa cái này cái này cái này cái nòng ngắm đã quá Hiếu Tao được cái nòng ngắm panoramic size Ủa mấy cái nòng ngắm này nòng ngắm sniper ba đúng đã luôn Hiếu Chứ tao giữ cái cây này quá Hiếu ơi Cây này nó, nó ảo hơn bình thường nhiều quá à, Vậy ờ à, tao có cây đó nè không mà cái nòng ngắm ba vấn đề là cái nòng ngắm của cái cây này ba ờ. nòng ngắm sniper ba chứ phải nòng ngắm kiểu nòng ngắm thường mày đang dùng ba như vậy nè cái nòng ngắm nó bao bự luôn nè hiếu đúng rồi thấy rồi cái nòng nó bao bự luôn Thôi. để tôi coi tôi, tôi cắn cái nòng giảm thanh vô đụng thôi tại vốn dĩ cái cây này không có nằm giảm thanh không cho chỉnh luôn mày không chỉnh đi thôi park à, ờ, cho chỉnh cho chỉnh đi đi Ủa? thôi đi thôi cái này không cho chỉnh cái gì thử cứu phát trăm mét rồi thường mấy cái nồng nấm này bắn đảo quá thiếu ơi cái nồng nấm này đảo lắm rồi mấy ừ. cái nồng này nó dài ừ. lắm ba 4.5 lần ba nồng dài vãi đái luôn Tôi hùng tao mới thấy mày bắn đúng không? mày bay, máy bay Đù, dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi Dính rồi, dính rồi Ui thôi dính rồi dính rồi dính rồi Skill mà nó cho dưới cái nòng ngắm có cái uh, Grenade launcher đó phải vậy chứ đúng rồi xong có nào sniper không không tao sợ hết rồi So there's this army ranger on leave out of my neck of the... Heads up. Bowman's file on Yuri and Polito is coming through. That's the rundown on Yuri. Mày mày phải upskill mà, upskill cái cái skill rồi này launcher nè. Đã mà, để thử rồi. Check out Bowman's briefing on their chain of command. Guy in charge of security is Mel Murray. Anh không bao rồi. Má đã vậy Hiếu. Năm năm viên sáu viên rồi Hiếu. Đây coi thử rồi. Thank you.